à, lừa chúng nó uống thuốc nhá đây thải độc gan cho chó thuốc này thì nó rất là đắng đây viên thuốc nó như thế này sẽ nhét cho cho mỗi con hai viên đôi 46 cộng với mấy miếng xúc xích này đây nhá mấy miếng xúc xích nhá Đây, từ từ uh, không phải là nhét xúc xích vào cho chúng nó đâu nhớ thật là bé rồi bẻ sẵn rồi nhá bẻ sẵn là mấy viên này đấy mọi người mà muốn cho chó uống thuốc những cái loại thuốc đắng ấy à, thì mọi người chơi cái bài này đây này nhìn này nhìn thấy viên thuốc chưa và cái miếng xúc xích chưa bây giờ nha bắt đầu nha à, cho con uh, mì đi ăn trước này này là xì này kilo này kila này là xì này thất bại này một lần thất bại nha một lần thất bại một lần thành công nha ôi giời vẫn thất bại à nó nhà ra này không lại tiếp tục nhè bây giờ có ăn không bây giờ nha để cho mấy miếng nha à à À. À? này hoàn không cũng ăn à hoàn cho siro này siro miếng nữa này siro siro miếng nữa này siro miếng nữa này đây nhá sẽ nhả ra nhả ra thì còn nói năng gì đó có vẻ hôm nay thất bại đứa nào ấy muốn ăn ấy muốn ăn xúc xích ấy, là phải nuốt viên thuốc này trước rồi mới ăn xúc xích được nhá muốn ăn tiếp không xúc xích cũng nhà ra luôn thuốc này rất là đắng vì là tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp lại nhẹ và đúng hai viên thuốc anh mài thực ra ấy, uống thuốc ấy, có thể là cho chúng nó chơi cái bài là uh, ờ, nhét họng cho nó được nhưng mà muốn lừa cho nó như này lừa như này cũng được thì không cần phải nhét họng cái thuốc này nó là cái thuốc giải độc gan chứ nó cũng không phải là cái thuốc điều trị gì cả ok lần này đã thành công cho siro đủ hai viên của siro rồi đây còn chỉ còn có 4 viên thôi và hai con kia viên của hai con kia Messi Messi ăn cái kiểu đấy là không ổn nè. À? Messi ăn cái kiểu đấy thì cho Messi nhịn nhé Villa này vì là ngay nhanh nhanh không nhạc nhạc nhạc cái gì nhà mà vách dùng thuốc là đừng chắc kẹt rồi siro ngoan cho siro miếng được giờ siro cứ xong phần thuốc của siro rồi thì là là là là, là biến lửa sang kila này ok pila rất xuất sắc pila đã xong hai viên của pila bây giờ chỉ còn hai viên của con messi thôi chờ như này Villa này Siro này còn Messi thì cứ chờ đấy còn đúng hai viên của Messi chỉ còn đúng hai viên của Messi thôi nếu mà Messi mà không ăn thì nó sẽ không ờ, thể nào mà được ấy được đây là si là si mà không muốn ăn nhiều ấy, thì phải hai viên thuốc là phải ăn đây thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm thêm nữa nữa đó đã xong hết nhá cả 6 viên nhá như vậy là về nguyên tắc ấy là phải uh, cho cái viên thuốc vào chúng nó có thêm mùi đắng ấy nhưng mà phải lấy ngay một cái cục khác nhét vào mồm chúng nó để làm gì để mà chúng nó sẽ cố chúng nó nuốt uh, cái viên thuốc mà chúng nó đã ấy vào mồm kia rồi ok còn lấy miếng này thì xong rồi nha à, chuẩn bị nguyên mỡ xúc xích đây này đó để cho nó uh, ờ, phòng khi trong trường hợp mà không có lần này mà không được thì dùng lần sau đó nhưng mà nó được luôn ờ quay nhích sang bên này một tí này cho nó đủ full này giờ tí để mình xé ra đã nhé xé nhỏ ra đã ăn miếng bé cho nó ngon mất công miếng to rồi lại cũng ờ, nước chừng cứ ngồi yên đấy ngồi yên đấy nhìn để anh xé ra đã khi nào xé xong thì bắt đầu phát đang chia phần đã cứ ngồi yên không thay đổi chỗ đâu thay đổi chỗ là tí nữa là sẽ nhịn đấy tất cả phải ngồi yên vị trí thế ngồi yên đấy chờ xong rồi khắp phát tất cả đều phải chờ chứ không riêng gì đứa nào cả xong chưa à, xong rồi cho con đi bé ăn trước này siro bé ăn trước này Messi này Pila cuối cùng này Pila cuối cùng được ăn hai miếng này ok còn miếng gan này nữa miếng gan luộc trục trịch bây giờ mà chúng ta đến trục chết đây trục đây bây giờ em sẽ cầm hết tất cả ra tay đó đây nhá mọi người nhìn cái thuốc này nhá nó là cái thuốc mà thải độc gan những cái người mà chăm chó mà đã dùng cái thuốc thải độc gan này rồi ấy thì sẽ biết là cái thuốc này nó rất là đắng và cái thuốc này nếu mà cho lẫn vào trong cái đồ ăn cho con chó ấy mà nó vỡ ra ấy thì có thể là con chó nó sẽ bỏ luôn cả cái phần ăn mọi người nên cho ăn riêng đó thì cách cho ăn như vừa rồi mình cho ăn đấy Phi Lan ngồi dậy đi Phải ngồi dậy mới được ăn Nằm thế thì nhịn Ngồi lên Ngồi Ngồi hẳn lên Không ngồi thôi Cứ để bên này Khi nào mà ngồi dậy thì lúc đấy được ăn Nằm thì thôi nằm là pila không thích ăn rồi pila nằm là pila không thích ăn rồi cái pila có ăn không ăn ngồi lên ngồi dậy phải vào video để cho nó vào tivi nào nào như này đâu có vào được tivi đâu mất công anh quay sang bên đấy này quay sang bên đấy lại mất luôn cả mặt của pila pila ngồi xích vào đây đổi lại không siro người yên đấy ngồi lên đúng rồi thế thì mới được ăn được ngồi yên đấy đánh ngó xem nào cho nó đủ mặt cả ba đời ra vào thì mới được ok được rồi Messi này Chiro này Pila này Yumi này Messi này Messi này Chiro này Chiro này Pila này Villa này Uni này Uni cũng phải được hai đĩa mì bé bằng khi nắm tay nhưng mà mi ăn là nó cũng phải chúng nó ăn bao nhiêu mi phải ăn tương đấy mà cho mi sót mất một lần thì là mi dỗi ngay đây mi ăn mấy miếng bé trước vậy rồi cho Fila bù hai miếng luôn Shiro Messi đây cái này là để cho chị My mấy miếng bé này nhặt mấy miếng vụn cho chị My đây cho chị My mấy miếng vụn nha thôi nha đây nha còn ba miếng này đây còn ba miếng là sẽ cho ba đứa cho ba đứa thì sẽ cho đồng thời nhá cho Pila này Messi với lại Siro này ok hết nha, xong cuộc cái cuộc công cuộc ăn của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc thỏa mãn nha vừa ăn vừa uống thuốc đó đó là mọi người mà nuôi chó mọi người có thể cho chúng nó ăn theo kiểu như vậy là uống thuốc vừa ăn vừa uống thuốc luôn uh, ờ, Melsi này uh, Siro này hai mẹ con uh, Pila nằm luôn rồi uh, hai mẹ con uh, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo uh, video mà hữu ích thì mọi người chia sẻ với dùng cho tất cả các giống chó và dùng cho tất cả các loại thuốc khó uống thì ờ, đều có thể dùng cái cách này mọi người nên là khi mà cái con chó mà nó có một cái sự đề phòng rồi ấy, thì mọi người có thể là mọi người sẽ phải cho nó ăn ờ, bốn uh, năm phát liền rồi sau đấy rồi mọi người mới mới mới mới uh, uh, gì sau đấy rồi mọi người mới uh, uh, bắt đầu uh, đưa lẫn thuốc và đấy nhớ nhìn như ở trong video mình làm đấy đưa là phải đưa rất là nhanh đưa và trực đưa liên tục ok trong cả video ok xin uh, chào tất cả mọi người và xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo